Hello cả nhà Cả nhà đang biết mình đang đứng ở đâu không ạ? Vâng, đây là một trong những tuyến đường mà gọi là những tuyến đường lớn tại Đồng Phú Tuyến đường này có lộ giới là 42m và tổng chiều dài là 8,2 km à, Chắc là cả nhà cũng đoán được đó là tuyến đường gì đúng không ạ? Thì bây giờ cả nhà hãy à, cùng mình mà xem cũng như là mình review tiến độ thi công ở đây nha cả nhà Và bây giờ cả nhà hãy theo chân mình ạ à. Và đây chính là những hình ảnh mà tại tuyến đường số 4 Đồng Phú Bình Dương hiện tại. Thì đầu tiên cả nhà thấy thì à, cái này này cả nhà. Cái này là cống cũng hơi cống cái này là là là trụ điện chiếu sáng tại vì cái ranh giữa đây hôm bữa trước mình quay video trước á thì à, chú công nhân kia nói là làm cái trụ điện chiếu sáng tức là là đèn đèn chiếu sáng như vậy thì người ta sẽ canh canh móc này đó, thì ở đây mình thấy đây là móc này cả nhà thấy không ạ đó, cái này là móc um, mấy cái này là tim và cái này là trụ đó. còn phía bên này là lòng đường của xe máy đây là lòng đường xe máy còn bên đây là vỉa hè đây ngồi này là vỉa hè ra ngồi này đó là vỉa hè rồi à, lòng đường ở giữa lòng đường lớn là ở giữa cho ô tô chạy bên kia cũng vậy qua vị trí tuyến 4 hôm nay mình review đó là đầu tuyến 4 nha cả nhà đây đầu tuyến 4 ạ à. đầu tuyến 4 nha xe của mình đang đậu đó đầu tuyến 4 thì à, khu vực này ngay chỗ vị trí này thì gọi là à, đầu thôi chứ còn nếu mà chính xác ra kia khoảng vài trăm mét nữa tầm khoảng à, 500 700 m nữa thì ra tới đường DT741 á thì mới chính xác là đầu tuyến 4. Từ đây cách ra đó tầm khoảng 500 m hoặc 700 m nha cả nhà. Tới đường DT741 á. Rồi bây giờ cả nhà hãy theo chân mình nha. Đây, toàn đây. Thì bây giờ toàn sẽ ờ, review lên trên kia, đi lên trên kia xem thử công nhân họ làm cái gì. Nha cả nhà. Đó. Rất là đẹp đúng không cả nhà? thì dự à, cái nhà dự đoán xem thử là tiếng 4 này à, trong khoảng thời gian bao lâu nữa thì à, sẽ thông tiếng cũng như là đổ nhựa đổ nhựa trước nha cả nhà à, quy trình như thế này à, những đoạn nào mà đã giải phóng đã làm mặt bằng rồi rồi á đã đã đã trái đá trái đá như thế này rồi này thì sẽ đổ nhựa trước còn những vị trí nào mà chưa có giải phóng mặt bằng á cây rồi chưa cắt á thì sẽ làm sau tại vì những vị trí đó thì uh, chưa có giải phóng được mặt bằng thôi bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính là chúng ta theo cái vị trí này chúng ta đi đi đi đi vào xem cứ là tiếng 4 là làm như thế nào nha thì uh, ở đây cống này cống cống sẽ đẹp như thế này cả nhà đây đây là cống này cả nhà thấy không ạ à? đó, là cống này đó toàn toàn toàn xuống đây cho cả nhà thấy nha đây là cống này đúng không ạ vị trí này là trái cống này cũng đã làm rồi này rồi à, xong tới vỉa hè nói chung là trên vỉa hè đó là cống á trên cái từ đây qua bên kia xa xa ấy qua đông đất bên kia là cống à vỉa hè rồi đoạn đoạn đoạn này này đoạn ngoài trái đá này này là lồng đường cho xe máy còn đoạn này đây nghe này có móc này kia thì à, cái này là cái cái giải phân cách mà có đèn chiếu sáng tại vì cái ờ, con đường này phục vụ cho công công nghiệp đường vào khu công nghiệp cho nên làm được bãi bán nha cả nhà đá mì đã được trải như thế này đoạn kia là đoạn cầu à, thì bây giờ mình đi ờ, vào tới trong này và trong mấy ờ, anh em trong công nhân này mình mình mình có thể mình hỏi thôi cái này chắc là người ta đổ bê tông luôn á cả nhà này chắc người ta đổ bê tông luôn á đây này nhà thấy không làm rất kiên cố nha đó, làm rất là kiên cố nha đổ sâu ở dưới Nói chung là quy trình thì mình không thấy đổ mình lại thử là còn còn cái cống nào mà đang chuẩn bị đổ không thực ra cái nhà mà theo dõi kênh của toàn á nha thì chắc là xem được từ đầu đến cuối luôn á tức là từ những năm 2020 á cuối 2020 cho đến bây giờ á tiếng 4 thì tầm à, có 2020 toàn có quay thì uh, tiếng 4 mà đã chắc chắn thì đầu 2021 ấy là toàn bắt đầu toàn quay tiếng 4 nhiều bắt đầu toàn quay tiếng 4 nhiều ở khu vực này cũng vậy đây này cả nhà cái trụ đây người ta đổ này qua bên kia người ta à, ấy à, chỉ rồi hết rồi không biết khi nào đổ nhựa đó mình lắc mình hỏi thử rồi cầu rồi kia khi nào xong toàn hiện tại đang ở thành phố cho nên là toàn hay review ở đó ở khu vực này tức là review bây giờ uh, bất động sản ấy tức là những lô đất ở đây ấy có nha đây này mé bên này này đó view một dãy đây này tức là ở đây xưa người ta bán rồi thì bây giờ khách gọi lại bán có bên này cũng vậy ở bên này cũng vậy mà trên đầu đầu đoạn trên kia kìa đó, nói chung là trên hai bên này có hết nha cả nhà nhưng mà hiện tại thì uh, à, toàn không có review uh, ờ, bất động sản à, khách hàng nào hiện tại là chủ đất nào mà đang có mà muốn bán thì cứ gửi cho toàn à, cái nhà như biết thì hiện tại bất động sản nó nó chuẩn cho nên à, muốn thoát hàng ra hàng thì cứ uh, gửi cho toàn cái giá hợp lý nhất nha có toàn uh, toàn toàn toàn đăng bài toàn bán hay là toàn chào khách hàng đây này lại đây uh, hồi mới anh em công nhân ở đây thôi cái này là cái cái cái cái, cái, cái khoai chính xác là làm làm con lương không con lương hay là cái um, đèn chiếu sáng cống này cả nhà cả nhà nhà thấy cống không cống này to nha hơi phi thôi hello anh à, cho em hỏi cái cái này là mình đang làm cái gì vậy anh cái cái này này con lương hả trồng trồng ho hả trồng bông trồng ho rồi mấy cái trụ này mấy cái trụ đây là là đèn hả à tiktok tiktok chứ không phải nhà báo <laughs> <laughs> nợ nhiều lắm mà đó ở gần đây cứ ờ, lâu lâu vô review cho cho mấy người mà họ mua đất ở đây á họ, họ, họ, họ theo dõi tiến độ cái này là mình làm cái gì anh cái cái mà mình đang làm này cái nền để đổ lên 50 cm để trồng hoa bồn hoa từ đây kia à cái cái cái đớ đó mà làm cái thành đó ừ. à. mà cái cái cái trụ mà đèn cho là mình đổ bê tông luôn hay là nó có cái cống sẵn đổ bê tông luôn anh à, đổ luôn hả ờ, ờ mấy anh biết khi nào mà ấy không biết khi nào mà mà mà đổ nhựa không ừ, cầu làm xong đá đang giải ra lớp 1 rồi đó à, lớp 1 nhớ bao nhiêu lớp bao nhiêu lớp là là là ba lớp ba lớp đang lớp 1 rồi còn lại hai lớp nữa hai lớp nữa với một lớp uh, giải thảm nhựa à là thảm nhựa ô nhựa là làm làm mấy lớp một một lớp hay là nhiều lớp một lớp một lớp giải thảm á à còn cầu khi nào làm xong anh cầu thì ờ, chắc là cái lúc làm đây cho ông nào cúng là cầu cho mưa thuận gió hòa cho nên cứ mưa suốt cho nên là nước cứ ngập suốt chưa làm xong <laughs> năm nay các ông sao ông cúng thuê cúng nào ông cúng mưa thuận gió hòa mưa suốt <laughs> đó là mưa thuận gió hòa là mưa mưa, mưa liên miên đúng không ừ, không không làm được luôn à nghĩa là do do anh hưởng nước nhiều quá không không làm được ừ. à nếu mà nó mà không có lũ thứ nước bình thường như bây giờ làm nhanh không dạ yeah. Bây giờ trời trời trời ở đây cũng ít mưa mà đúng không? Ừ. Năm ít mưa, chưa mưa suốt mà. À. Dự kiến là cuối cuối năm này mình đổ nhựa được chưa? Hay là phải qua năm? Nhựa ở đây chắc thì tháng sau hai tháng nữa, từ cuối năm đấy. là cuối năm. Tầm cuối năm là đổ nhựa. Là đoạn này thôi, còn đoạn trong kia là chưa đúng không? Hay là, hay là đổ luôn? Đổ cầu này đổ sang bên kia luôn mà. À từ đây qua bên kia luôn. Rồi rồi đi vào trong nữa đúng không? Đi qua tới đường nhựa bên kia không? ấy à, này là đo hết luôn đo hết cả à. cả cả con đường luôn chứ không phải là đố từng đó nào đó ừ. à em nhớ rồi à, mấy anh làm đi em chạy vô chỗ cầu em coi thử à, cảm ơn mấy anh nha dạ dạ cái cống này là là là, là phi bao nhiêu anh biết không một mét hả để em coi thử cái cống này lớn lắm mà cả nhà không biết bao nhiêu chắc một mét đúng không đường kính 1 mét cái này hát chiều cao hát là 10 chắc là 11 mét đó thôi mình đi vào bên trong nha cả nhà đi vào bên trong nha thì mình cũng có một ít thông tin ờ, từ ờ, anh em chia sẻ lại thì ờ, bây giờ mình đi vào trong cầu thử là như thế nào làm tới đâu rồi không cầu thì là không mà cầu thì hôm trước mình vay rồi qua bên kia anh ờ, tại vì có xe câu á thì mình cũng người ta đang câu á, mình mình mình lại mình vay á thì cũng cũng sợ anh hướng này kia mình lại gần gần thôi lại gần gần thôi chứ ừ, nếu như mình đứng xa xa thì được đứng xa xa thì được chứ người ta đang làm ừ, mọi người thấy cái câu không rồi cái, cái kia nó đang ấy nó lại cũng cũng khó cho nên mình đứng ngoài này mình sẽ làm nhiều video cả nhà cho cả nhà yên tâm nha cái cầu thì hôm trước mình có có review á thì cả nhà cũng thấy rồi đó mình lại chỗ này nữa. cái này làm được cái thành rồi này cả nhà chỗ này ông ông, ông anh này ông, ông tháo thành này đây đây là đây là cái trụ đèn này trụ đèn này đây tháo thành này bên này chắc ép vào đây nữa cái thành nữa cái này mình đổ bê tông thành rồi mình tháo ra hả anh cái này mình đổ bê tông thành rồi mình tháo ra hả thân này cao cao bao nhiêu mét anh? À, cao cao bao nhiêu phân á? 55 phân hả? Tức là tự tính từ cái cái mặt đường lên là 55 phân. Xong rồi sau đó mình trồng ho, trồng ấy rồi. Trồng ho là mình có đào sâu nữa không hay là như vậy thôi? À, như vậy mình đổ đất lên xong mình trồng. Là sắp tới là là hoàn thành là sẽ có trụ đèn nha. Rồi thì trồng ho rồi cái cái hồ cầu kia giờ mình vô được không anh được không em vào em review bây giờ mình đi vào trong đó nha cả nhà cả nhà xem cho mình một like nha chia sẻ nha hôm nay thì toàn review tiến độ thôi chứ không có review đất nha không có review bất động sản nha đây là hiện tại là người ta đổ thành như thế này như cái nhà thái này đó đây là thành đố này sách người ta cùm này đây sách người ta cùm này cũng khá là là là là, là bài bán á cả nhà từ dưới dưới dưới mặt dưới mặt đường đi lên là 55 phân trụ đèn như thế này đổ bê tông hết nha tất cả đổ bê tông hết đây tất cả là đổ bê tông hết nha cả nhà đây là nhìn à, cái hướng là đi ra DT741 từ đây chúng ta đi ra DT741 là hướng này đó trụ cống kia cống thì người ta chưa làm và bây giờ mình đi vào à, bên trong vào đến cầu <coughs> đá người ta à, đổ sẵn đây là đỡ làm người ta nó ban ra đường hả không mà lát nữa thôi lát nữa mình sẽ hôi còn bên kia người ta đổ sẵn luôn mấy cái đớ ấy luôn rồi cả nhà mấy cái đớ mà đổ, đổ, đổ, đổ cống luôn á à cả nhà nhà thấy ờ, ở đây không ở đây có có có mấy cái cọc này mấy cái cọc này đó, mấy cái cọc này đó, rồi mấy cái cọc này đó đó các nhà thấy không đây đây là những cái vị ờ, đất mà đã phân lô rồi nha và ở đây đã được bán cho khách hàng rồi đã được bán cho khách hàng rồi đây là được bán cho khách hàng rồi đấy ai ai có đất chỗ này thì cứ uh, gửi cho mình mình bán còn ai muốn mua thì cũng gọi cho mình bây giờ mình đi vào đây Bên kia người ta đang cấu người ta làm gì á không cặp là sao á mình đi ờ, vào tháng này mình đó mình dòm thử người ta tức là mình mình mình mình vay xem thứ là công nhân người ta họ làm như thế nào à, bây giờ bắt đầu đưa cầu lên được rồi này cả nhà hình như là đưa cầu lên đó đây là láng trại ờ, khu vực người ta làm <coughs> mình đứng xa xa ra đây ở cái nhà thấy không làm dưới kia này dưới kia này nước chảy quá trời luôn công nhau đang đang đang ái kia này đang lấp qua bên kia nữa đó ngày mai à, mình sẽ qua bên kia hoặc là hôm nào mình sẽ qua bên kia hôm nào đây tại vì ngày mai mình có lịch ở Bình Dương rồi mình chạy sẽ chạy lên Bình Dương đó, thì cái cầu làm như thế này rồi nha cả nhà máy móc lên khá đây ở đây chắc người ta làm ờ, cái gì lên nữa đó bên kia để mình vào bên kia thôi bên kia ấy này qua đây mình hỏi thôi anh cái cái cái mà mình đang ấy đó là cái gọi là cái gì vậy anh mình đang làm cái gì vậy ý dạ không ý nó là, là nhưng mà cái thành nó gọi là dầm hả à bắt dầm đây là chuẩn bị chuẩn bị nói từ đây qua bên kia rồi dạ. đang đang đang làm dầm em vào chỗ đó được không vào chỗ đó đi lại lại vào được đúng không Dạ anh, cho em vay xíu em em em à, review xíu chứ anh. Đọc dạ. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> em review xíu. Không sao mà vào đây ờ, quay chụp mua nước cho anh em uống nhá. Không <laughs> cầm á. Dạ. Mà lái cá bay ở đâu ấy? Đâu có đâu. Hả? Đây mới bay không, lấy cam lấy cam của em bữa bay, bay đây là mất rồi. À. Bay ra kia rớt chứ kia người ta lái mất tiêu rồi. Dạ. dạ. Quay bộ rồi. <laughs> Giờ không bay nữa cái này là dầm hả anh tức là bây giờ mình mình mình nói mình nói từ đây qua thẳng bên kia luôn là về cái này à dạ trước tết dương lịch hả là bữa nay tháng 10 rồi á à là còn hay, nhưng mà thông thông xe là là sao là đổ nhựa luôn đó hả à đi qua cầu được chứ không phải là À, à xin mấy à, xin mấy xe ô tô chưa biết đây. <laughs> xem vé xe ô tô chưa biết đúng không thông cầu dạ hiểu rồi hiểu rồi à, à đi bộ qua đi bộ qua được à, thông cầu ờ, <laughs> dạ, lắp cái này xong là thông cầu là là đi bộ qua được này à mấy cái này mấy cái dầm này cả nhà cả nhà thấy không cả nhà cái này có lay cam là bay xuống luôn á em đứng lên này xíu ở đây là lắp như vậy mà tầm mấy ngày là xong anh 5 ngày, hả bắt đầu cứ ờ, lắp vào đấy là ôi vậy là mấy cái chi là lắp đó mình đổ bê tông đó hả đó, dầm đi dạ dầm đi nhưng mà à dầm là có sẵn rồi bây giờ mình chỉ lắp lên thôi à dầm là đổ sẵn rồi mình đi review như thế này thì mình mới biết được nha cả nhà chứ mình không review mình không biết nha cả nhà nào muốn review nữa thì thì uh, mình sẽ cập nhật ừ, hàng ngày 5 ngày 5 ngày là xong đúng không anh dạ có nhìn 5 ngày xem và em vay đi tiếp bên kia <laughs> đi với đi bộ qua trên cầu em vay đứng <laughs> trên này ờ, uh, view á là chuẩn bị à, nối thông từ đây qua bên kia rồi cả nhà nhưng mà với điều kiện là mình đi bộ nha. Không đi xe, chưa sẽ đi xe được. <laughs> Thôi. Ở bên kia đang ở. Ở này cũng vui cái cả nhà. Nếu mà có thời gian thì cứ ra đây à, nói chuyện với mấy anh ừ, kỹ sư cũng như là công à, công nhân anh anh em đang làm ở đây thì thì, thì hay này. À nếu mà nếu mà qua bên kia sao anh là xe đây nó chị nó nó đứng đây cậu qua bên kia luôn hả à là chạy được luôn hả à dạ thôi em hiểu rồi hai cái nhà thấy không cả nhà rất rất rất rất rất là là là là là, là, là feel đúng không Toàn đảm bảo là những video này chắc chắc có mình kênh của Toàn có quá còn đứng lên đây nha cả nhà quay chứ không dám đi xa đó còn đứng đây toàn quay này không dám đi xa chứ ở đây nói chuyện với à, mấy anh em ở đây thì cũng cũng cũng cũng cũng biết được một số thông tin cũng biết được một số um, số phương án mà làm cầu ở đây mấy tấm đan này mình đâu có đi được đúng không tại vì mất bắt lên thôi mình đi trên trầm thôi đúng không à đi được luôn kìa đi được thôi nhưng mà toàn không dám đi nha cả nhà tự nhiên ở đâu mình chung vô đây đó, người ta anh em đi được này nhưng mà anh em làm ven rồi anh em đi cho mình không đi được không dám đi hả cả nhà đây, cái nhà nhìn xuống ở dưới, dưới sâu sâu này đó được không cả nhà xem đây cái nhà vui lắm cả nhà Tổng đứng trên này thử coi Ủa mình làm vậy là tối mình nghỉ hay là tối mình làm tiếp luôn À tối nghỉ hả Đây sắp nghỉ rồi đúng không 6 giờ hả à, 6 giờ nghỉ rồi mai làm tiếp đúng, đúng như kia là nhìn thấy cái à, cái view nó cháy rồi y bài luôn á đẹp luôn á này cái nhà thấy không này cái nhà đó view nước chảy này đây view này view á view cái nhà đúng không ạ đây là toàn cập nhật tiến độ ờ, thi công tại tuyến số 4 nha à, và hiện tại là ờ, cái cầu này ờ, đang được đấu dầm như thế này rồi chuẩn bị nối thông qua bên kia à, sau đó là sẽ thông cầu thì sẽ đi bộ qua được xe thì mình không dám chắc nha cả nhà xe thì mình không dám chắc nhưng mà đi bộ qua được rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha à, cả nhà muốn ờ, gửi bán đất hay là mua đất thì liên hệ cho toàn số điện thoại là 0972 332 894 hẹn gặp cả nhà vào những video sau nha cả nhà